là vùng đất xứ và thân yêu Luôn luôn dân giả từ dân thường tới dân chiêu Xem bài điệu nhảy để cảm thấy đôi chân phiêu Và mang đôi giày đi tít để bằng chân được nâng niu Âm thanh này xen lẫn giữa hàng dừa và tiếng xe Từ ngoài bến xe, từ ngoài ô đều đến nghe Tiếng me gọi nơi đây là sóc tre Phiên âm sang tiếng Việt gọi nơi đây là bến tre đất nhỏ ở miền tây ruộng đất thẳng cánh cò bay nhìn tưởng chẳng có gì hay nhưng hôm nay lại bốc cháy cầm tờ giấy và khi viết ghi vào đấy và chi tiết cho mày thấy cho mày biết một phần lịch sử nước việt ngay đây quê hương xứ vừa với những chiến tích hay hay những cuộc khởi nghĩa khiến quân giặc phải lay hoay phong trào đồng khởi được đồng lòng bởi người dân hồ hởi bất kể tuổi tác như một mũi giáo dù 16 hay 19 kiên cường như một người lính vang danh đội quân tóc dài của nữ tướng nguyễn thị định do một tay bà thống lĩnh đấu tranh giành lại hòa bình làm đạn danh người bến tre khắp cả năm kỳ lục tỉnh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 mong đất cát phù sa lớn lên nơi vùng sông nước với tài nguyên đầy phong phú chưa từng mong cầu một ước không cần phong hầu phong tước that's right mấy em luôn gật gật khi mà nghe anh triển khai mặc dù là giai điệu này anh không muốn điều khiển ai nhìn mấy em xinh đẹp thân hình bán như miệng chai nhưng mà cho anh xin lỗi anh là rapper điển trai xác như là thiên thần dù sao lưng không còn cánh vẫn bước đi hiên ngang mấy thằng ngông còn tránh tung ra đầy vần câu tận sâu trong đòn đánh khiến đối phương phải co giật như là phong đòn gánh keep it real keep it real keep it real man uống bia và ngồi chiêu cùng với liêu dummy Gặp lại mấy thằng bạn ngày thống sớm phường 6 Và có cô người yêu đang làm ở shop quần áo Mấy thằng muốn anh nghỉ rap anh không làm luôn Vì chất xám anh sâu rộng nhưng là sông hàm luôn Và anh luôn tự hào mình là người Bến Tre Quê hương đồng khởi xứ sở dừa là Bến Tre Mang chất miền Tây như là bác Ba Phi Người Bến Tre kiên cường như là ông già Ba Tri Và anh luôn tự hào mình là người Bến Tre Quê hương đồng khởi xứ sở dừa là Bến Tre Mang chất là bác ba phi người bến tre kiên cường như là ông già ba tri và anh luôn tự hào mình là người bến tre quê hương đồng khởi xứ sở dừa bến tre mang chất miền tây như là bác ba phi người bến tre kiên cường như là ông già ba tri và anh luôn tự hào mình là người bến tre quê hương đồng khởi xứ sở dừa bến tre mang chất miền tây như là bác ba phi người bến tre kiên cường như là ông già